thầm trách lương duyên cho anh thầm người con gái anh ta rất thương trong khi bản thân khốn khổ đủ đường thương tháng bên anh em thầm sung sướng từ đây hãy sống tốt bên người anh đã nhìn đang tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu cho anh gặp người con gái anh đừng trách lương duyên cho anh gặp người con gái Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương